Thị trường vàng Forex tiền tệ chỉ số chứng khoán Mỹ của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022. Như quý biết, tuần qua thông tin đáng chờ đợi nhất trong tuần của chúng ta là thông tin CPI đã được công bố và thực tế thì CPI giả tăng thấp hơn dự kiến là chỉ tăng 0%, à, đưa mức CPI trong tháng của Mỹ giảm từ mức 9,1% xuống mức 8,5%. Đây là một bước giảm khá là tốt, đột phá nó thúc đẩy cho thị trường của chúng ta, các tài sản của chúng ta đã giải phóng dòng tiền khỏi USD và thúc đẩy sự tăng giá của các tài sản. Trong tuần qua thì ngoài thông tin CPI thì cái chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ thì lần đầu tiên giảm trong vòng rất nhiều tháng tăng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy. Rất nhiều tháng chỉ số PPI của chúng ta tăng kéo dài à, gần 2 năm rồi chúng ta không nhìn thấy con số giảm thì lần đầu tiên trong tháng chỉ số PPI của chúng ta đã giảm. Chỉ số giá sản xuất chúng ta nên nhớ đây là chỉ số về đơn giá mà các nhà bán buôn đặt hàng các doanh nghiệp sản xuất. Như vậy chỉ số bán buôn giảm thì đồng nghĩa việc chỉ số giá bán lẻ sẽ giảm trong theo sau đó và điều này cho chúng ta cơ sở để kỳ vọng chỉ số lạm phát của chúng ta tiếp tục giảm mạnh trong tháng 8, tháng 9 cái ờ, niềm tin tiêu dùng thì cũng đã tăng trở lại mức 55 một mức rất là cao từ mức 51,5 trước đó kỳ vọng lạm phát của người dân thì cũng giảm từ mức là 5,2 xuống 5% đó như vậy chúng ta thấy kỳ vọng lạm phát tiếp tục giảm sau nhiều tháng kỳ vọng lạm phát leo thang Đây, trước đó kỳ vọng lạm phát 5,4 5,5% chúng ta có thể nhìn cái kỳ vọng lạm phát này bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt rồi Đấy, sau thời gian dài kỳ vọng lạm phát leo thang bìa bắt cầu có dấu hiệu hạ nhiệt có thể gọi là kỳ vọng lạm phát đã đạt đỉnh à, vào thời gian à, mùa hè đây từ đợt à, tháng 3 đây đến tháng 6 là kỳ vọng lạm phát tháng 7 giảm tháng 6 giảm tháng 7 kỳ vọng lạm phát tiếp tục giảm điều này cho thấy là cái khi kỳ vọng lạm phát giảm thì người ta sẽ không còn có tâm lý tích trữ và không còn có tâm lý là cố gắng mua hàng bằng mọi giá nữa thì cái yếu tố đẩy giá nó sẽ không còn cầu cầu kéo không còn thì lúc đó lạm phát tự hạ nhiệt thôi. Xét dưới góc độ thông tin thì có thể nói thông tin quan trọng nhất trong tháng đã tốt cho thị trường. À, các thị trường tài sản rủi ro như là chứng khoán, à, vàng, à, thị trường tiền điện tử. Tuần tới thì à, chúng ta sẽ không còn nhiều thông tin à, mạnh được công bố ngày thứ hai chúng ta không có tin nào của Mỹ mạnh được công bố cả ngày thứ ba thì Mỹ có thông tin là chỉ số nhà khởi công mới và giấy phép xây dựng thì cả hai chỉ số này đều có dấu hiệu giảm giấy phép xây dựng dự kiến là từ mức 1,7 triệu giấy phép được cấp mới xuống 1,65 triệu lượng nhà được khởi công mới giảm rất là mạnh từ mức 1,56 triệu theo các chuyên gia dự đoán giảm xuống 1,35 triệu. Khi thị trường nhà nó giảm thì nó cho thấy cái thị trường bất động sản đã hạ nhiệt, không còn nóng, mức độ quan tâm người của người dân và người đầu tư đã hạ nhiệt rất là nhanh. Điều này nó cho chúng ta cái kỳ vọng là lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt mạnh. Vào à, dạng sáng ngày thứ ba thì chúng ta cũng sẽ có thông tin là Ngân hàng Trung ương New Zealand dự kiến tiếp tục nâng lãi suất lên 50 điểm phần trăm từ mức 2,5 lên 3%. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến đồng ờ, đô la New Zealand NZD. Doanh số bán lẻ sẽ được công bố vào thứ tư, dự kiến sẽ là tăng tăng nhẹ thôi, 0,1% so với mức 1% tháng trước. Biên bản của họp FOMC thì chắc là nó không có gì thay đổi cả bởi biên bản cuộc họp này thì nó chỉ diễn tả lại cái quan điểm các chủ tịch Fed lý do vì sao họ bỏ phiếu tăng 0,75% tháng trước và cái đánh giá của họ về nền kinh tế trong 3 6 tháng tới. Ngày thứ năm thì chúng ta tiếp tục có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cộng với lại à, doanh số bán nhà đã qua sử dụng dự kiến cũng giảm giảm xuống dưới 5 triệu hợp đồng giao dịch tức là từ mức 5,12 triệu giao dịch xuống 4,85 triệu đây cũng là một mức giảm 5% khá là mạnh có thể nói là các chỉ số tuần tới không có thông tin quá mạnh thị trường ờ, nhà thì nó cho chúng ta một phần nhìn thấy là cái kỳ vọng lạm phát tương lai có thể giảm được trong tháng 8 này như vậy theo cá nhân tôi đánh giá tuần tới sẽ tuần thị trường biến động theo kỹ thuật là nhiều và chúng ta sẽ xét về yếu tố kỹ thuật thôi Trước hết đối với cậu vàng thì cậu vàng chúng ta đã chinh phục mốc 1800 rồi. Như vậy cậu vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy à, tiến lên tuần tới sẽ thử thách vùng giá 183x và cậu vàng sẽ đi trong quá trình là kênh tăng giá này sideways up. Như vậy tuần tới thì nếu cậu vàng điều chỉnh test cạnh dưới của chen đây chính là vùng kỳ vọng lý tưởng để chúng ta mua lên. Từ test MA50 đâu đó quanh vùng 80 85 đây là khu vực chúng ta mua lên. Trường ngược lại, nếu cậu vàng tiến đến vùng 2x 1820 1825 trong tuần thì chúng ta có thể bán lướt sóng nhẹ để kỳ vọng cậu vàng sẽ test trở lại 1800. Đó, nếu lên đến vùng 182x thì quay trở về 800 chúng ta mua. Còn nếu từ vùng 800 này mà lộn quay trở lại vùng 178x thì chúng ta mua 178x nhé. Các bạn dừng lỗ cho tôi 0,5% là tầm 90 giá. Còn chốt lời ở tôi thì tầm 25-30 giá. Đó là cái vùng kỳ vọng của chúng ta tuần tới chúng ta đánh cậu vàng hai chiều sideways up xu hướng lên của cậu vàng thì sẽ được mở rộng hơn trong tuần tới sau khi vùng 1800 này đã được thử thách củng cố cậu vàng sẽ thực sự cân bằng khi tiến được đến vùng giá 183x này 1830 cộng trừ 5 đô tại đây sẽ là cân bằng đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì đang tiến đến vùng để chúng ta chốt lời thôi à, việc chúng ta bắt đáy chỉ số chứng khoán Mỹ rất là thành công Dow Jones dưới 30.000 Nasdaq thì ờ, ở 11.000 S&P 500 thì dưới 3.700 hiện nay chỉ số Dow Jones tuần tới nhé theo tôi khả năng sẽ chinh phục vùng giá là 34.000 34.200 sau đó sẽ đảo chiều điều chỉnh đi xuống gặp một sóng điều chỉnh đi xuống cuối tháng 8 đầu tháng 9 với vùng giá mục tiêu là 32.500 sau đó sẽ test trở lên. Nói chung là chỉ số Dow Jones sẽ bước vào quá trình là sideways đi ngang củng cố tích lũy quanh vùng giá 32 34 nghìn. Tương tự thôi chúng ta có thể nhìn thấy đường đi thì đã được chỉ số Trung Quốc phản ánh trước. Đây chúng ta nhìn thấy chỉ số chứng khoán Trung Quốc này. Sau khi từ vùng giá 3.700 này xuống đến 2.850 này phục hồi trở lại 3.400 sau lại điều chỉnh trở lại 3.150 và bây giờ đang đi sideways quanh vùng giá 3.400 3150 đó chỉ số chứng khoán Mỹ cũng sẽ đi con đường tương tự chỉ số Trung Quốc đã đi. Mỹ bây giờ đang tiến đến cái cụm cuối cùng này vào giai đoạn tăng tốc rồi. Đấy, Trung Quốc khi nó tích lũy ở 3.250 sau tăng tốc một mạch lên 30.400 gần tương tự chỉ số chứng khoán Mỹ thôi. Chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua là một tuần tăng tốc với ba hai phiên tăng rất mạnh. Sau khi chỉ số CPI ra thì ngày thứ tư và ngày thứ sáu là hai phiên tăng rất mạnh cộng với một ngày đi ngang ngày thứ năm Đấy, chúng ta nhìn thấy ba phiên tăng rất mạnh đưa chỉ số từ 3.000 32.700 lên đóng cửa 3 3.700 tăng 1.000 giá tuần tới dự kiến chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ xoay quanh 34.000 cũng là tiến đến kháng cự vừa là MA 200 vừa là Fibo hồi 60 cũng là cản của chen tất cả đều hợp nhất quanh vùng giá 34.000 thì đây sẽ một cản rất mạnh chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ đứng lạc tích lũy ở đây trước khi điều chỉnh bước vào nhịp điều chỉnh. Đối với chỉ số SP500 SP500 cũng vậy thôi, tuần tới sẽ hướng đến 4350, quanh 4350 cộng trừ sau đó sẽ điều chỉnh thôi. Dự kiến SP500 sẽ bước vào quá trình sideways với vùng giá là 4.004 ở phía trên và 4.000 ở phía dưới. Giờ là lúc chúng ta chốt lời không phải lúc uh, chốt lời hoặc canh bán xuống nhé không phải lúc là canh mua nữa nhé chỉ số Nasdaq 100 Chỉ số Nasdaq 100 sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 14.100 cộng trừ 100 giá. Hiện nay đang 13.565 rồi. Hướng đến 14.100 cộng trừ. Sau đó dự kiến sẽ điều chỉnh về 12.500 và sideways quanh vùng 12.500 14.000 đây thôi. Nói chung là tự chung lại là chỉ số chứng khoán Mỹ là đã hồi được 80% target rồi. Còn 20% cuối cùng sẽ hồi nốt trong tuần sau. Và dự kiến sau đó sẽ đi sideways tích lũy trong một khoảng dài. Do vậy chiến lược là chúng ta sẽ chốt lời đám mua ở đáy và hướng đến canh vùng kháng cự để chúng ta bán. Đối với chỉ số Dow Jones thì bán quanh 34.000, 34.200. Đối với chỉ số S&P 500 thì quanh 4.350 cộng trừ 20 điểm. Đối với chỉ số Nasdaq thì bán quanh 14.100 cộng trừ 100 giá. Với mục tiêu chốt lời sẽ là chỉ số Dow Jones sẽ là 2.000 giá, 1.500 giá. Chỉ số Nasdaq SP500 thì sẽ là 300 giá, còn chỉ số Nasdaq thì là 1.500 giá, 1.000 giá. Đó là về chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Còn đối với giá dầu thì giá dầu đang tiếp tục đi cái kênh ờ, sideways down này down chen Đấy. tuần vừa qua giá dầu đã lên đến 95 cho chúng ta bán rồi sau đó giá dầu điều chỉnh xuống thấp nhất 91 hiện nay đang đóng cửa 918 giá dầu tuần tới sẽ tiếp tục đi xuống do vậy chúng ta sẽ tiếp tục canh bán thôi canh bán 95 năm nếu giá dầu hồi lên chúng ta dừng lỗ cho tôi hai giá 97 chốt lời ngắn nhất là chúng ta hướng đến 88 xa hơn là 84 còn chúng ta không mua 84 mà tuần tới nếu giá dầu xuống thì quanh 80 81 chúng ta mới mua lên nhé chiến lược giá dầu cũng rất dễ ưu tiên bán xuống còn trừ khi giá xuống đến 80 81 chúng ta canh mua lên đối với à, các chỉ số à, cặp tiền tệ thì chúng ta sẽ xét qua chỉ số đô la index chỉ số DXY cũng đang đi trong quá trình downtrend Đấy, đang đi trong quá trình ờ, trend sideways, sideways down. Như vậy DXY hiện nay đang tuần qua chạm đến 104.5 quay đầu đảo chiều, hiện nay đang dừng 106.05.7. Ờ, Cá nhân tôi đánh giá DXY nếu mà tiếp tục tăng thì test đến MA200 sau vẫn đảo chiều đi xuống thôi, nhiều khả năng không đến. Nhiều khả năng nó test lên 106 sau đó vẫn hướng đến vùng giá 103.8 như vậy thì DI là tăng trước giảm sau, xuống giảm là chính, giảm là chính nghĩa USD mất giá. Như vậy các cặp tiền tệ khác chúng ta canh mua lên là chính. Đối với cặp UZ, nếu mà như vậy thì đồng yên sẽ tiếp tục phục hồi và đô la sẽ mất giá. Nếu đô la phục hồi chỉ là ngắn hạn, UZ tuần qua lên đến 135.5 sau đó đảo chiều quay xuống 131 Cá nhân tôi đánh giá Uzi sẽ tiếp tục đảo chiều giảm. Như vậy chúng ta canh bán thôi. Uzi cá nhân tôi đánh giá là khi nó test quanh M200 này. 358, 40, 36 này sẽ là khu vực chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 365 ờ, cho tôi. Chốt lời chúng ta hướng về 32. Thế thôi. Chốt lời 400 giá mà dừng lỗ 6 50 giá thì cũng ok lắm rồi. Không có vấn đề gì cả đối với ờ, đồng bảng trên yên Đối với bảng trên yên thì vẫn đang quá trình uh, giảm giá thôi. Chúng ta canh trên bán xuống thôi. Tuần qua không lên đến nơi. Nhưng tuần tới dự kiến đồng bảng tăng với U thì bảng trên yên hoàn toàn có thể test cạnh trên của Chen. Khu vực chúng ta canh bán chính là khu vực 1652, 1653. Dừng lỗ 166 cho tôi. Chốt lời chúng ta hướng về 61 nhé. Chúng ta chốt lời 400 giá, dừng lỗ 70 ờ, giá đối với đồng euro đối với đồng euro thì đang đi trong cái kênh uh, ờ, sideways up rồi chúng ta canh dưới mua lên thôi nhé tuần tới chúng ta sẽ canh mua đồng euro ở 1.0180 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.0120 Chốt lời thì 250 pip cho tôi nhé 1.0400 Đối với đồng bảng Bảng trên USD tuần tới chúng ta canh mua thôi Đồng bảng tuần tới giảm không đến kỳ vọng Chúng ta vẫn kỳ vọng đồng bảng là Tạo ra cái vai phải này trước khi tăng lên Bảng hiện nay đang ở 1.12 2136 chúng ta canh giảm xuống 130 pip 1.200 cộng trừ 10 pip nhé chúng ta mua lên dừng lỗ tôi 60 pip 1.1940 chốt lời tôi thì 250 ờ, pip 1.2250 đó đối với đồng ờ, Australia Oscillai dự kiến tiếp tục phục hồi, điểm mua thì tôi không thấy. Tuy nhiên trên chart ngày thì Australia vẫn đang là chen, Do vậy cá nhân tôi đánh giá Australia nếu nó tạo đến đường viền cổ này nó sẽ bị bán. Hiện nay đang là 0.71213. Nếu nó lên đến 0.77280 cộng trừ 10 pip đây khu vực chúng ta bán nhá. Chúng ta dừng lỗ cho tôi 50 pip là 0.73 7330 Chốt lời thì tầm 200 pip nhé. 0.70 bán 270, à, 280 thì chúng ta chốt 7070 thôi. Đối ứng đồng NZD USD. NZD USD thì dự kiến tuần tới sẽ tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên sau khi thông tin à, đồng Oscilla tăng lãi suất 0.5% thì ờ, nó đã phản ánh trước của giá. Cá nhân tôi đánh giá đồng NZD này sẽ tiến đến MA200. MA200 sẽ được kéo xuống đâu đó rơi vào tầm 0.666 này. Giá sẽ lên quanh khu vực này và điều chỉnh. Như vậy tuần tới chúng ta bán quanh 0.6600 cộng trừ 10 pip, chúng ta dừng lỗ 50 pip là 0.6650. Chốt lời 150 pip thôi nhé 0.6450 đúng giá mở cửa tuần này này. Đối với đồng à, USD trên CAD Đối với đồng USD CAD này thì à, hơi phức tạp. Chúng ta cũng không nhìn thấy à, quá trình tăng hay giảm của nó trong ngắn hạn. Như vậy chúng ta mua bán theo kháng cự thôi hiện nay hỗ trợ của nó phía dưới đây đang hỗ trợ bởi kênh giá này ở phía trên thì đang kháng cự ở khu vực này như vậy nếu giá xuống thì chúng ta mua lên mà giá lên chúng ta bán xuống nhé hiện nay giá đang là 1.2770 nếu giá xuống 1.2550 thì chúng ta mua lên tức là giá xuống đâu đó tầm 220 giá thì chúng ta mua lên 220 pip chúng ta dừng lỗ 50 giá và chốt lời 200 pip thôi test lại MA 200 Ngược lại nếu giá lên 1.3080 chúng ta bán xuống. Chúng ta dừng lỗ cho tôi lệnh bán xuống 60 pip. 1.3140. Chốt lời thì 200 pip cho tôi. 1.2880. Đối với thị trường tiền điện tử nhé thì thị trường tiền điện tử rất là nhạy cảm với thông tin uh, thông tin về lạm phát hạ nhiệt và đô la index bị chốt lời thì tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng giá cá nhân tôi đánh giá BTC thì ờ, luôn đi ờ, trong cái hộp và vượt cái hộp này thì sẽ tiếp tục đi trong cái hộp sau. Hiện nay thì BTC hộp đầu tiên BTC đi ở vùng là 19 bẻ 18 bẻ đến 21 bẻ. Hộp thứ hai đi ở 21 bẻ đến 24 8. Hộp thứ ba dự kiến sẽ đi 24 8 lên đến 27 8. Đấy. Thì chúng ta cứ theo cái cạnh hộp này mà chiến thôi. Nếu BTC vượt hộp này và lên đến cạnh hộp trên thì chúng ta chốt lời và xuống cạnh hộp dưới chúng ta lại mua lên. Thế thôi. Đấy, bây giờ đang ở 21 248 ờ, chúng ta không làm gì cả. Nếu điều chỉnh xuống 218 chúng ta mua lên, trường ngược lại nếu nó break out 248 bạn nào có thể mua break out thì các bạn đặt dừng lỗ vào. Còn nếu không thì các bạn đợi hẳn nó lên đến 278 các bạn chốt lời và quay trở lại 248 các bạn lại mua lên. Nói chung là BTC hiện nay không phải là thời điểm lý tưởng nhất để mua lên nữa bây giờ các bạn buộc phải quay về chết đinh thôi chứ còn mua buy and hold thì bạn nào mà đã mua hold vùng giá 10 8 19 nghìn trước đó theo cái ờ, chiến lược của tôi à, cho nhóm học viên thì chúng ta tiếp tục giữ cái phần 1 phần 2 còn lại chúng ta giữ thôi chờ chốt lời thôi mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến 278 còn nếu không thì ngắn hạn chúng ta buy and hold chúng ta buy trong cái chen này Đấy. Nếu bây giờ vượt lên 25 ngàn thì chúng ta canh xuống, test xuống chen thôi. Thì nó hoàn toàn có thể test trở lại 23, 7, 238. Thì đây là khu vực mua. Đối với những lệnh mua ngắn hạn lướt sóng này các bạn mua thì dừng lỗ tầm 3 400 pip, còn chốt lời thì 1000 đến 1500 pip. Nói chung là tiếp tục lên. Đối với à, ETH ETH thì cá nhân tôi đánh giá đã hồi được 85% rồi, hồi đến cuối của con đường rồi. ETH hiện nay đã lên 2.000 rồi. ETH sẽ tiến về 2.200, 2.300. Đây sẽ là đỉnh sóng hồi của ETH thôi. Nên các bạn mà còn hàng thì tiếp tục giữ đến 2.200 chốt lời thôi. Còn đến 2.200, 2.300 các bạn có thể xem. Hết động lực thì có thể sọt nhẹ thôi. Đây chúng ta nhìn thấy hồi MA200 là bị chốt lời. Nhịp trước cũng hồi đến MA200 3.500. Sau đó bị chốt lời mạnh và rơi đến tận 1.000 đấy. 900. Nhịp này thì quanh 2250 2003, đây sẽ là khu vực sẽ bị bán mạnh. Đó là toàn bộ cái ờ, nhận định thị trường vàng tiền tệ forex, tiền điện tử chỉ số chứng khoán Mỹ tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8. Thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.